và từ lầu 1 trở lên thì ban công rất là rộng 1m4 lận Nội thất thì hiện tại căn nhà này có nội thất cơ bản Sổ hồng thì hoàn công đầy đủ Căn nhà có một gam màu rất là nhẹ nhàng Phía trước trồng rất là nhiều cây xanh Đường trước nhà 12m rất là thoáng mát Căn này rất là gần đường Lê Văn Lương Và hiện tại chủ nhà đang cần tiền Nên bán giá rất hợp lý